Xin chào tất cả mọi người Video nào thì cũng nói về mùa mưa hết Vì bây giờ đang là mùa mưa mà Đầu xuân năm mới Lúc mà cây lá đâm chồi nảy lọc Nhưng mà mùa mưa mới là mùa của sự phát triển Mùa của sự ấm no Mùa màng bội thu Sáng nay thì mình sẽ đưa mọi người đi vi vu Giả ngoại ở một nơi xa Ở xung quanh đây có tròi của những người nông dân Làm nương, làm rẫy ở trong rừng Cuộc sống của họ thì quanh năm gắn với rừng, ngủ với nương Sức khỏe của họ thì lúc nào cũng dồi dào Vì được hít thở một bầu không khí trong lành ở trong rừng cây nơi đây Hôm nay mình đến đây để quay cho mọi người xem khung cảnh núi đồi, rừng cây, mùa mưa ở quê của mình Và thứ hai là à, cho mọi người xem một loại cây trái rừng rất là ngon mà mình mới phát hiện ra cách đây mấy ngày nghe anh đâu dạ, nãy giờ chờ em về để hái này đây là cái cây đó này mọi người đây là cây chay thường à, mọc ở phía bắc của nước ta nhưng mà mình không hiểu là đâu nó lạc loài được cái cây này mọc ở chỗ mình ở nguyên cả khu rừng này theo anh Vũ nói thì chỉ có đúng một cây duy nhất đây là trái của nó nè mọi người trái này đỡ chua hơn ha trái xanh xanh xanh như này nó mới có vị chua nè mọi người này ngọt dòng nhất đường luôn trái nó ngọt hả à? trái trái này, này là chua chua này ở trên cây này rất là nhiều ở đây rất là nhiều nè các bạn Ui trời, nhiều ghê em ha Xin nữa, xin nữa kiếm cái cây nào á Khều xuống Ui trời, bên này cũng rất là nhiều nè Có kiến nhiều không em? Trái này thì à, à, xuất hiện nhiều ở ngoài à, vùng phía Bắc Ở ngoài đó họ có dùng cái trái này để ăn Để làm thuốc Và để chế biến món ăn nữa mọi người Em ngan đang cầm cái máy quay Mà lần trước mình đã mở hộp ờ, ở video lần trước đó mọi người lần trước thì mình à, và anh Vũ có ờ, đến đây một lần rồi à, trong cái lúc à, chờ gà chín thì anh em mình à, ăn cái chỗ xay này mọi người à, chỗ chay này mọi người nhé. <laughs> nhìn nó dính trên này nhìn giống cái cây cái trái mít nhỏ chứ cá ăn chua cá ăn ừ. chín nè ừ. chua mới thằng nhưng mà vì hôm đó về không biết là cái file video nó bị sao mà nó bị đen thui luôn mọi người ạ à. nên à, hôm nay mình mới đến đây để quay lại à, mình cũng tìm hiểu được thêm là cái trái này có thể nấu được món ăn nên à, vì thế hôm nay mình đã chuẩn bị theo một con cá lóc để nấu chung với lại trái chay này có chừng té đấy nha ok đây là cái lá nè mọi người nhìn nó trông giống như cái cái lá mít đấy ở đây cũng cũng có này nhưng mà khó hái hơn <laughs> kiến có, có nhiều không nhiều đây lấy trong túi đầy thôi ui xù, ô trái này trái này nó nó đỏ trái này chắc là ngọt lắm này uhm, trái này hơi chín quá chín quá rồi nó kiểu nó nó mất vị ngọt rồi nó không ngon mấy đưa nó trái vừa vừa vừa ăn đây thơm mình ngon sạch thiệt này đây là thành quả của em nguồn hái được nhiều lắm mọi người mấy trái xanh này chị dạ, ăn thử nếu mà có muối chấm thì ngon ha ừ, qua ngon nè ngon trái xanh này chua à thì trái như, như, như vậy nè mọi người kiểu vừa chín tới như thế này nè có vị chua nhưng mà nó ngọt đúng không đúng <laughs> chắc là xíu mình sẽ dùng những trái xanh như thế này nè để nấu chung với con cá lóc mình có mua thêm cái phần cá lóc nè mọi người à, mua thêm <laughs> phần cá lóc mình thường nấu cá lóc là nấu canh chua là nấu với lá giang nhưng mà, mà thay lá giang bằng cái trái này mọi người để thử thử cái hương vị nó có khác không đâu chuẩn bị cá lóc đi, ướp đi. ngon, ngon dục luôn á à không được dục luôn <laughs> hôm nay gia vị mình mang rất là đầy đủ theo để nấu con canh chua à, cá lóc với lại trái chay này mọi người đây có hành lá có hành lá này có uh, rau quế này chanh này bây giờ trước tiên là mình sẽ ướp ướp con cá này trước cái này bỏ một tí đường vào nữa nha nấu canh chua cá lóc này có đường nữa mới ngon mà bản thân cái trái này nó cũng ngọt ngọt rồi mà vẫn phải cho ít đường vào vì trái này nó cũng chua lắm mọi người thì mình cho trái sống mà cắt ớt nhiều vậy còn ờ, xíu nữa mình à, mình mình lấy nước mắm này mình mình cắt à, mình làm một chén nước mắm để chấm con cá nữa chấm con cá này một xíu muối vào để có ăn để có iốt nhé chứ nó chấm cá đây là để ướp ướp cả mấy cái phần trái vào luôn nè mọi người rồi ờ, giờ đảo cho nó đảo lên cho nó nó nó vàng vàng con cá thế đã rồi rồi mình đổ nước vào ha ôi trời ơi cho em cắt một cái lá mà nó cắt nguyên cái, cái cây chuối người ta luôn <laughs> về báo công an bắt luôn á thơm này bắt đầu hửi tới mùi thơm này em em sắc tỏi qua đây chưa sắc rồi à có tỏi có hành luôn nè làm gì đạn là lứt đâu rồi lứt chết rồi 떼라 옹래 오메 떼라 오자 mình cắt cái phần hành lá với cái phần là quế u nó cháy cái chén vậy em mình cắt cái phần hành lá với cái phần à, <laughs> à lá quế vào đâu non quá nhức nát Uh, hấp dẫn cho mọi người ơi ngon ô chưa gì ăn trước rồi ngon ô Tao thật Quá bố chơi không ăn cơm luôn Bố sao chửi? Thì giờ uống rượu nhiều quá Uống rượu nhiều quá bố chửi Không ăn cơm luôn Ôi vào vào vào đây Nguyên Mời mọi người uống nhá. Ừ, mời mọi người ăn cơm nha mọi người cơm nha Đây là cá Đây là mamen <laughs> Mamen Cá nấu chung với lại cháy á Chay nè mọi người Không biết cái hương vị như thế nào đây ừ. Nó cái ra xương canh bia Ừ. Nó có thơm phần trái chay nữa, canh có chua cái độ ngọt cà cay mềm mềm uhm, chanh rất là chua không cần không cần phải nặng thêm chanh vào đâu mọi người cái trái chay ra cái chất chua à. đây là mùi ma men á rất ngon ngon quá ăn luôn chưa lăn chanh mà ngon chua rồi đây à, mắm á à, mắm không dễ lên ngồi với bạn đặt đặt đặt đặt đặt tép uống được mắm chua nữa canh chua nữa tuyệt vời ngài việc ăn đi cơm đâm ề lạ đẹp chạy dạ đấy trời sắp mưa rồi cá lóc mà ngon không cá lóc này là mình mua ở trên chợ mà nhưng mà thịt vẫn ngon ừ, thơm mà à, anh ăn hết rồi cơm này luôn anh bữa nay ăn khỏe lắm ăn một ngày tới gần chục chén cơm luôn em ăn một ngày 10 tấn <laughs> đây mình ăn cái cái phần trái chay nấu trong canh chua nè mọi người មកតោកឡើយក្លាប់សាំងបាយមកតោកតាំងឡើយចាំបាច់ជិះទៅគេទៅជិះណាជូរអឺជូរnếu mình chắc khế mọi người chua thấy cháo nó chua kìa ngon quá video ngày hôm nay sẽ dừng à, tại đây à, chúc các bạn đã có những phút giây xem video vui vẻ bye bye hẹn gặp lại mọi người bye bye hello hello